chư Phật có bốn đại đức. Chư Phật có bốn đại đức, vậy ta niệm danh hiệu Phật để nhớ Phật và ráng sức làm theo bốn đại đức của Phật, đặng ngày sau chứng quả như Ngài. Bốn đức ấy là một Đức từ Phật đối với chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng đến, hết lòng dìu dắt, dạy dỗ, không nỡ để chúng sanh xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não. 2. Đức bi Nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để phải tội, thì Phật chẳng gì thế mà ghét bỏ, lại thương xót không cùng. 3. Đức hỷ Thường thường an vui mà làm những việc lành, dầu gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng gì thế mà sanh lòng buồn bã. 4. Đức xả Ngài chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, sẵn lòng lìa xa các nghiệp tiền trần, tha thứ hết thảy những ai tối tâm làm lỗi, chẳng còn dướng díu chi với cuộc lợi danh, tài sắc, nhìn quải đời chẳng bao giờ sanh lòng luyến ái. Vậy ta niệm Phật, phải biết đại đức của chư Phật và làm sao cho ta có thể đắc được bốn đức ấy. Ta cũng nên bố thí, nhẫn nhục, trì giới để độ tham, sân, si, còn phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh. Vì trong tâm của